Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bắt Nguyễn Lân Thắng rồi tiếp sẽ là ai? Trọng Lâm toàn tính điều gì? Ông Nguyễn Lân Thắng sống trong một đại gia đình khoa bảng có tiếng ở Hà Nội Một dòng họ nổi tiếng Tuy nhiên dường như dòng họ này chỉ có một mình ông Nguyễn Lân Thắng là đi ngược lại những gì mà họ vẫn làm Từ rất sớm, ông Nguyễn Lân Thắng đã hoạt động như một nhà hoạt động dân sự Nếu là một quốc gia tự do Việc làm của ông Thắng là bình thường, không ảnh hưởng gì đến chế độ, đến gia đình cả. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì ông bị phía nhà cầm quyền Việt Nam liệt vào ngũ phản động như nhiều người có tiếng nói phản biện khác với chính quyền. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Đâu phải ông Nguyễn Lân Thắng giờ mới hoạt động dân sự mà ông đã bắt đầu từ cách đây hơn 10 năm. Và nhiều người đánh giá ông Nguyễn Lân Thắng có cường độ hoạt động mạnh nhất cách đây cũng 5 năm về trước. Giờ thì ông Nguyễn Lân Thắng khá lặng lẽ, tuy nhiên ông là bị bắt lúc mà ông lặng lẽ nhất. Điều này cho thấy toan tính của chính quyền Cộng sản Việt Nam thật khó lường. Người nói lên tiếng nói phản biện không phải là ít, ngoài ông Thắng thì Hà Nội cũng có rất nhiều người như thế, và cũng từng sôi nổi trước đây và giờ thì lặng lẽ hơn về vấn đề lên tiếng. Tuy nhiên cho đến bây giờ liệu cố gắng lặng lẽ có an toàn nữa hay không là câu hỏi đang được đặt ra. Ở cung đình thì đấu đá nhau, dữ dội, tài liệu mật thì được tung ra để đấu nhau không biết đâu mà lần. Những tài liệu mật ấy xuất phát từ người trong cuộc, nhưng người trong cuộc chưa lộ thì không biết bắt ai nên giận cá chém thớt. Cứ một lần bế tắc trong vấn đề lần ra đầu mối thì trong tứ trụ lại cho bắt người bừa bãi. Và đó là lý do những tiếng nói phản biện cứ bị tóm cho dù họ không có hoạt động nào chọc ghẹo vào chính quyền. Nếu do cuộc đấu đá cấp cao đang diễn ra gay gắt thì không muốn cho người ta bàn tán ảnh hưởng dư luận mà bắt Lân Thắng thì đó là một sai lầm. Sai lầm vì chẳng thể dập tắt được dư luận. Nếu Nguyễn Lân Thắng không viết, không chia sẻ thì còn đó những người khác làm điều tương tự. tha để ông Nguyễn Lân Thắng tự do nhà cầm quyền có được tiếng là mở cửa chính trị hơn là ăn nói với thế giới. Đằng này cứ bắt người. Tỉ vết đối với nhà cầm quyền trong vấn đề đàm phán các hiệp định thương mại sẽ trở nên bị khó khăn hơn. Và mỗi lần gặp quốc tế lại bị đem ra chỉ trích. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đang là công cụ đắc lực cho ông Tổng. Hiện nay có hai người đang rất sợ chỉ trích, đó là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm. Ông Nguyễn Phú Trọng sợ bị chỉ trích vì ông đang xây dựng hình ảnh một con người liêm khiết. Ông lỡ ký vào tấm huân chương lao động hạng 3 cho Việt Á, giờ này ông gột rửa thế nào cũng không sạch. Và ông đã ra tay trừng trị người giới thiệu cho ông ký vào tấm huân chương ô nhục đó. Nói thối để thấy con người ông Trọng lo trau chuốt đến thanh danh như thế nào. Với vị thế của ông không cần thêm chức, không cần thêm tiền, cái duy nhất ông xây dựng là cái danh. Vậy nên ông nghi ai có thể phơi bày mặt trái của ông ra là ông cho bắt luôn. Còn Tô Lâm thì không có danh giá gì nữa mà giữ. Hình ảnh ăn thịt bò rất vàng giờ ai cũng biết. Nó ăn vào tâm trí của người dân Việt Nam giữa lúc người dân cả nước đang rất khó khăn. Và việc ông Tô Lâm sang Đức bắt cóc người mang về Việt Nam thì ai cũng biết biết về hình ảnh một ông đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam mà lại trà đạp lên luật pháp quốc tế, trà đạp lên luật pháp của quốc gia khác rồi đem lên truyền hình ở Việt Nam nói là tự đầu thú lại lừa dối nhân dân. Đây hình ảnh ông Nguyễn Lân Thắng, người vừa mới bị chính quyền Việt Nam cho bắt mà không có lý do gì chính đáng. Ông Tô Lâm không cần phải bảo vệ thanh danh của ông, vậy nên giờ ông chỉ có thể làm công cụ cho người khác bảo vệ cái danh của họ. Ông Tô Lâm đang làm công cụ cho ông Tổng bảo vệ cái danh mà ông Tổng đã gây dựng. Vậy nên cứ thấy, thấy ai mà có thể làm cho ông Trọng bất an là ông cho bắt bớ mà không cần phải có những hoạt động mạnh như trước đây. Càng ngày ông Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm càng trở thành mối nguy hiểm cho những ai đã đang và sẽ dám nói lời thẳng thắn đối chế độ này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vụ bắt Nguyễn Lân Thắng, dấu hiệu của hoảng loạn, ông Chính và ông Phúc Cho đến nay, trùng cuối của Việt Á đang hiện ra dần dần Trùng cuối là hai nhân vật trong tứ trụ chứ không phải là hai cựu bộ trưởng bị bắt vào hồi tháng trước Vụ Việt Á đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của những người đang muốn phanh phùi Mục đích của họ là chỉ khui ra đến Nguyễn Thanh Long và Trung Ngọc Anh giới hạn ở mức không đụng vào ủy viên Bộ Chính trị. Tuy bên ngoài hệ thống báo chí nhà nước, câu chuyện thì đã đi quá xa rồi. Thêm vào đó là những chuyện thâm cung bí sử với ông Thủ tướng đã được phanh phui, làm cho phe phái trong chính phủ bị thất thế. Phe chính phủ đang muốn bịt những thông tin đang được tuần ra nước ngoài để các tờ báo bên ngoài đưa tin và chia sẻ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc. Từ hơn một tháng qua, cả phe Thủ tướng và phe Chủ tịch đang bị phơi ra. Mỗi bên đều lo bị tin tức liên quan tới mình. Những tờ báo đưa tin bị đánh phá dữ dội. Tờ Thời báo chấm D thì bị tin tặc đe dọa. Đấy là cách hoảng loạn trông thấy. Tuy nhiên, tại châu Âu, ông Tô Lâm không thể tự do qua đấy chỉ đạo những trận đánh phi pháp nhắm vào các cá nhân mà ông được lệnh. Vậy nên, phía Chủ tịch và Phủ Thủ tướng đang giáo diết cho các hacker giỏi nhất chống phá bằng mọi cách nhằm triệt hạ trang báo này. Việc bắt ông Nguyễn Lân Thắng có một số ý kiến cho rằng Nguyễn Lân Thắng được nhận nhiều tài liệu từ phía giới truyền thông tự do của người Việt Nam ở nước ngoài, vốn đang gây xôn xao dư luận về những tiết lộ về ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính. Dù chưa kiểm chứng được điều này, nhưng với Công an Việt Nam, việc bắt giữ trước ra tay trước được gọi là biện pháp tốt nhất để bảo vệ, khóa bớt tất cả những nguồn tin bất lợi cho các lãnh đạo của Hà Nội. Với giới tranh đấu cho tự do ngôn luận tại Việt Nam, những bản án vẫn luôn nằm lơ lửng trên đầu. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị bắt khi nhà cầm quyền cảm thấy cần thiết và nguy ngập. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, đương kim Thủ tướng của Việt Nam, đã bị tai tiếng rất nhiều với những thông tin bị phơi lên mặt báo quốc tế. Cũng có ý kiến cho rằng đấy là hành động hoảng loạn của ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Xuân Phúc khi mà hai người này không biết ai gần kề, họ đang âm thầm theo dõi, ghi chép rồi tuồn thông tin đó ra bên ngoài đăng báo. Việc bắt người với cá nhân đó là đảng viên cấp cao có chức có quyền không hề dễ. Có bằng chứng bắt đã khó thì nói gì đến không có bằng chứng Thực ra, ông Nguyễn Lương Thắng cũng chỉ chia sẻ lại thông tin đã đăng tràn lan trên mạng như bao người khác. Nhưng vì ông Nguyễn Lương Thắng có tài khoản với lượng người theo dõi quá lớn nên chọn ông Nguyễn Lương Thắng mà bắt. Nguyễn Lương Thắng không liên quan gì đến những tài liệu mật được tung ra đầy trên mạng cả. Biết được thâm cung bí sử chỉ là những người đồng chí của nhau mới hiểu được nhau. Giờ Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính cứ như mỏ kim đáy bể Đợi sự bất bớ lắng xuống thì lại những tin tức mật được tuần ra để đánh nhau. Có thời quan làm báo, rồi đến chân dung quyền lực đến nay đã hơn 10 năm, nhưng tài liệu mật cứ tuần ra mà không ai có thể ngăn chặn được. Người thì đoán quan làm báo là của Trương Tấn Sang lập ra để đánh Nguyễn Tấn Dũng, nhưng thực ra có phải ông Trương Tấn Sang lập ra hay không thì không thể biết. Chỉ biết rằng trang này lập ra một thời gian rồi xóa đi và thực tế trang này nắm rất nhiều tài liệu mật mà không ai có thể có được. Rồi cuối cùng cũng huề cả làng, người bị đánh, không biết kẻ chủ mưu nấp ở đâu. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Lân Thắng bị bắt trong lúc ông không hề có hoạt động nào đáng chú ý. Kế đến là chân dung quyền lực vẫn thế, trang này nắm tài liệu mật đến mức chụp được ảnh của cả Nguyễn Bá Thanh trên giường bệnh và thông báo chi tiết bệnh tình của ông Thanh và cả lịch trình của ông Thanh bay từ Mỹ về Đà Nẵng. Rồi cuối cùng, phía chính quyền có tìm ra ai là người tuần tài liệu mật ra đâu. Không biết ai tuần cả, nhưng chắc chắn đó không phải là những người phản biện xã hội mà thường viết các bài viết chỉ trích chế độ này. Và bây giờ vẫn thế, ông Thủ tướng và Chủ tịch nước thì nổi trận lôi đình vì bị điểm đúng huyệt mà làm càn như vậy.